Ok, love mọi người quay trở lại với kênh của Ngôi Sao Nhỏ thì mình là Kobe đây Và đầu tiên rất cảm ơn tất cả các bạn đã click video này, xem đến đây đừng quên like video giúp mình có động lực cho nhỏ tiếp tục làm Youtube nha Share video có thêm nhiều người biết đến mình nè Tiếp theo subscribe kênh Youtube của mình và lắc cái chuông bên cạnh để thông báo mình sẽ là người đầu tiên để xem video mới nhé Đừng quên qua kênh của thành viên trong Happy Star Team liệu ủng nè Và việc cuối cùng lại comment những tưởng hay, giúp tục video chất lượng hơn nhé thì ok mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với cái gọi là sự kiện Alien của Play Together thì nói chung là hiện tại mình đã có đầy đủ xu để mình đổi toàn bộ đống này rồi đây là chúng ta sẽ bắt đầu thôi Ây da nói là lối chị ơi Chúng ta sẽ có một cái à, tài liệu mật Biết quá nhiều sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm đấy Ôi ơi. Ây à? Cái khăn <laughs> Tiếp theo chúng ta có một cái túi hồ sơ hình như có chứa một số thứ quan trọng có gì quan trọng ở đây vậy chúng ta sẽ có một tấm áp suất vũ trụ một ngày nào đó tôi muốn du hành ngày vũ trụ ờ, hợp lý ok tiếp theo chúng ta có một cái băng cảnh sát chỗ này cấm vàng à cái này để mình gọi là chặn bây giờ mình chưa đủ tiền mình mua cửa để lắp vô cái chỗ nhà vệ sinh mình đặt cái này trước cửa cũng sao ok tiếp theo chúng ta có một tờ báo áp Africa Africa Alien một ngày nào đó tôi muốn gặp người ngoài hành tinh ủa rồi cái ông biết biết đứng ở cái chú trong tòa đảo là là là là người ngoài hành tinh này còn gì nữa không không để em giải thích cái à. một ngày nào đó tôi muốn gặp người ngoài hành tinh là cái à, con à, nó ở trong khu cấp trại không nó ở trong khu cấp à, à, trại ok ok ok rồi rồi rồi chúng ta có biển cảnh sát người ngoài hành tinh có UFO lãng vãng quá đặt cái này trong nhà có chúng ta có UFO thì không tiếp theo chúng ta có một cái chậu cây alien hoa có ở khắp vũ trụ yêu hoa nhiều như yêu vũ trụ tiếp theo là chúng ta có radar người ngoài hành tinh radar phát hiện sự sống ngoài trái đất sóng hùng Ủa radar của người ngoài hành tinh radar người ngoài Hay hành tinh không có phải của người ngoài hành tinh tức là của mình nhưng mà phát hiện được người ngoài hành tinh ok chưa à, rồi okay. tiếp theo chúng ta sẽ có một cái uh, anten vệ tinh bắt tín hiệu từ Dribble. Wow. Hmm. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có thực vật alien là loài thực vật phát triển tốt trên bất kỳ hành tinh nào. Oh. Wow, gì cái này? Không, vậy là người alien đến từ hành tinh nào? và người người ngoài hành tinh biết là không phải trái đất mình cần đó là người ngoài hành tinh không tức là khi mà mình ghé thăm hành tinh của người khác là mình là người ngoài hành tinh đối với người ta rồi chúng ta sẽ có bản điều tra là một vụ việc bất thường đã xảy ra ai bắt cóc mất tích cái gì đây không cái này mấy cái này kiểu trang trí đóng phim uh, kiểu cảnh sát đồ hợp lý nè ừ nhưng mà tất nhiên là mình sẽ không bao giờ mà làm mấy cái việc đó theo là bản chữ người ngoài hành tinh có thể viết ngôn ngữ của người ngoài hành tinh ồ được không chờ kiểu Ồ, hỏi tới thử hỏi tới thử xong rồi đọc được không không hỏi hỏi tới thử à, chữ xấu à ok tiếp theo chúng ta sẽ có bàn alien người ngoài hành tinh cũng thích tụ tập ăn uống cùng nhau ăn cùng well um. rồi ok chúng ta sẽ mở cái hộp đầu tiên đầu tiên là chúng ta có năm đá quý nè Ủa, tiếp theo chúng ta có cái mũ oh, ok và một khối chất nhờn xanh lá phát năm chất nhờn xanh lá u là trời ok cũng tiếp theo chúng ta sẽ có máy kiểm tra lai lịch có dấu giếm thân phận cỡ nào cũng sẽ bị phát giác à ok em không cho em vô là chúng ta sẽ có máy thu tín hiệu từ máy thu tín hiệu alien có thể nói chuyện với người ngoài hành tinh từ rất xa đi đấy rồi Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có thiết bị xóa trí nhớ Nào đừng lo lắng hãy nhìn vào đây Chúng ta có lều nhà cam Trông như một nơi chứa ấm cúng Nhìn giống như chuồng gà ấy đây là cái chuồng gà mà nhìn ít chang cái chuồng gà Tiếp theo chúng ta có gì ờ đèn nhung nham nhưng mà cái này là cái chút nhờn xanh mà chứ phải là nhung nham đâu mát bị quyến rũ nhung nham đúng rồi hành tinh bí à nhung nham thì là gì ok ok cái này kiểu trang trí bình thường không không không không có cách này à, tại sao lại biết được nhỉ hay cái ờ, gì ta gối toàn thân alien món đồ phải có nếu mà fan người ngoài tin không mình thích cái dáng nó lúc mà nó nó ôm thôi chứ không thích cái này hình này lắm nha ừ okay tiếp theo cái gì uh, đĩa bay bị hỏng bác tìm thấy đĩa bay hiện chưa có ra phân tích toàn em rồi giờ dụ ví dụ như là mình đổi phần thưởng á mình đổi cái gì đó nguyên vẹn được không bị hỏng mới chịu cơ ok không sao thôi vậy em đi ngủ được không chị ờ, chúng ta sẽ mở cái hộp thứ hai chúng ta sẽ có gì 10 đá quý một cái gì đây cái dép hả ừ đúng rồi cái dép nè ngoài dép không đẹp lắm khối thích nhờn sang dương rất nhanh rất nhờ sinh dương không có cái cầu thang ở bình thường nhớ sẽ có một cái khối là một cái cầu thang mới đúng chứ theo chúng ta có bạc những người ngoài hành tinh cái này là cái hành tinh luôn chứ không phải là là là, là à, nhảy lên đến vũ trụ cao vậy coi tí coi nhảy được cao giống vậy không tiếp theo chúng ta sẽ có ừ. bạn quảng cáo alien có thể viết những nội dung đơn giản các bạn là thấy nó bị giống mấy cái cột điện đó giống mấy cái cái cái quảng cáo ngoài đời bình thường thôi chứ đâu có giống alien lắm đâu ừ, theo chúng ta có gì cây alien coi chừng chất nhờn đang bị díu nếu dính vào quần áo sẽ không giặt ra được đâu Bèo Cây gì cũng hay hay nha cái theo chúng ta có bếp nướng Ồ oh, có cái bếp và cái thịt nấu được không? đốt cái cuối cùng Yes cây bay bánh hạ thì mua video trước rồi nha thì... Mua nữa tốn tiền đó Ok, chúng ta sẽ mở luôn cái món đồ cuối cùng 20 kim cương Ôi chị mua thiệt hả? Ok Ta sẽ có quần yếm alien Và một cái khối gì đây Khối alien là khối mô phỏng theo tòa nhà của người ngoài hành tinh ừ. là một cái gác ngăn để làm cái gác ngăn ok ok chúng ta đã mở full set uh, ờ, tin rồi nha và nói chung là từ từ từ 100 bao nhiêu đó giờ mình lên được sẵn 200 kim cương nha ok chúng ta sẽ test bộ đồ trước là exit chàng rồi chúng ta sẽ có thiết bị xóa trí nhớ và rồi cái nước chiếu thẳng vị trí mình mà chứ nó có đời đi được xa đâu ta ok tiếp theo là chúng ta sẽ có uh, khối ôm toàn thân đây nói chung là cái này là mình cũng có thể gọi là được trải nghiệm từ cái lúc mà mình đi làm nhiệm vụ của otaku bên uh, bên bên khu bên bên rồi ha ok giờ chúng ta sẽ em uh, ờ, trang trí những cái món đồ mà gọi là vừa mới đổi được ok Ok, ờ, mọi người video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi Hẹn mọi người trong những video lần sau và đừng quên qua kênh của Thành viên trong Happy Star Team của nhé à, Mọi người đổi tên và sử dụng mạng uy tín để được tham gia vào tập đoàn uy tín của mình nhé